Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Theo các bạn đau đớn nhất là khi nào? Đó chính là khi bạn bị đau mà không cảm nhận được gì. Sự vô cảm về nỗi đau này có thể gây nguy hiểm cho chính bạn hoặc cũng có thể là những người xung quanh. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn bộ phim kinh dị mang tên Đau đớn tột cùng. Hãy xem cùng mình để hiểu rõ tại sao lại như vậy nhé. Cậu bé Martin đang chơi xích đu trước nhà với một vẻ mặt u sầu, không hề giống gương mặt ngây thơ nên có của một đứa trẻ lên 6 tuổi. Martin bị mắc một chứng bệnh vô cùng kỳ lạ, đó chính là vô cảm với nỗi đau. Cậu có thể bị gãy xương mà cũng chẳng hề hay biết, vậy nên từ nhỏ cậu bé đã được gia đình chăm sóc rất cẩn thận. Mẹ cậu đang ở trong nhà dặn dò người giúp việc, căn dặn cô ấy về tình trạng của cậu con trai. Lúc này một người đàn ông lạ mặt tiến đến dụ dỗ, nói rằng muốn cho Martin một chiếc xe đạp mới và dắt cậu đi xem. Người đàn ông này tên là Robert, dù mắc bệnh thần kinh nhưng ông vẫn đang sống nhẫn như ngoài vòng pháp luật. Ông ta bắt Martin đến chỗ ở của mình, sau đó rạch một nhát dao lên mặt cậu. Dù không cảm nhận được đau đớn, nhưng dù sao Martin cũng chỉ là một đứa nhỏ, cậu cảm thấy rất sợ hãi khi bị đối xử như vậy. Còn phải chứng kiến Robert tra tấn một người phụ nữ vô tội, chỉ ngừng lại đến khi tiếng kêu thất thanh của cô ta tắt hẳn đi. Martin quá sợ hãi cố chạy trốn nhưng lại bị ông ta bắt lại. Năm năm trôi qua, Alison là một cô gái bất hạnh vừa mất cả cha và mẹ. Cô chuyển đến vùng đất Pennsylvania để sống với người chú Jonathan của mình. Vừa phải trải qua một nỗi đau lớn trong đời, nên gương mặt của Alison luôn tỏ ra rất nặng nề. Nhưng khi đến nhà chú Jonathan, sự thân thiện và nhiệt tình của vợ chú cùng đứa con gái nhỏ đáng yêu đã phần nào làm cho Alison cảm thấy được an ủi. Tên Robert giờ đây vẫn thường xuyên bắt cóc những cô gái, hắn ta sẽ đem về đến nhà để giết hại, chỉ không hiểu sao cảnh sát đến giờ vẫn chưa bắt giữ được hắn ta, và tại sao suốt 5 năm qua hắn vẫn để Martin sống sót. Sáng dậy Allison vẫn giữ thói quen chạy bộ của mình. Lúc đi ngang qua một ngôi nhà bị bỏ hoang, cô đã bị chú ý bởi một cậu bé thò đầu ra từ căn nhà, đó chính là Martin. Cậu bé giờ đã lớn dần nhưng chứng bệnh vô cảm với nỗi đau vẫn còn đó. Khi trong đầu đang nghĩ vẩn vơ, Allison bị một chiếc xe chạy qua làm giật mình ngã ra ven đường. William đang sửa ô tô gần đó thấy vậy liền chạy đến xem xét, nhìn thấy chân Allison bị thương nên đề nghị sẽ đưa cô về nhà. Alison đồng ý và hai người đã cùng trò chuyện vui vẻ với nhau. Cô nàng thì chỉ đơn giản cảm thấy William đẹp trai và tốt bụng, nhưng ông chú Jonathan cảm thấy lo lắng vì Alison vừa mới đến mà đã được bạn trai đưa về nhà rồi. Ngày hôm sau Alison được chú đưa đến trường để đăng ký đi học. Khi đi ngang qua ngôi nhà bị bỏ hoang, Alison tò mò hỏi chú về ngôi nhà đó, vì cô trông thấy một đứa nhỏ rất tội nghiệp ở bên trong. Hóa ra đó là một nhà máy đóng thịt hộp, và Robert đã bị bắt làm việc quần quật ở đó cả ngày lẫn đêm từ bé. Vì không có tiền nâng cấp thiết bị nên nhà máy đó bị đóng cửa và bỏ hoang. Còn đứa trẻ thì Jonathan nghĩ đó chỉ là những đứa trẻ phá phách, và ông khuyên Allison khi chạy bộ thì không nên đi qua đó. Nhưng Allison là một cô gái bướng bỉnh và hiếu kỳ, đã không cấm thì thôi, nhưng khi cấm rồi lại càng phải đến. Cùng lúc đó, trong căn nhà bị bỏ hoang kia Robert đang cố gắng tẩy não cho Martin. Đây có lẽ chính là nguyên nhân Martin còn sống sót đến bây giờ. Hắn để cậu bé sống cùng 5 năm qua và liên tiếp chứng kiến những cái chết vô tội, là để đào tạo lên một con người như hắn, một thế hệ kế cận cho sự man dợ. Từ lời của chú Jonathan, ta biết được bố của Robert là một kẻ giết người. Sau đó Robert đã bị bố tẩy não để tiếp tục sự nghiệp của hắn. Khi nhìn thấy Martin, hắn ta đã thấy được hình bóng của mình ở cậu bé. Được chú đưa đến trường để đi học, nhưng Allison có vẻ không hề mặn mà với hoạt động ở trường, nên đã cố tình bỏ trốn khỏi lớp học, khiến cho ông chú của mình đợi nửa ngày không thấy cháu đâu. Hóa ra Allison bỏ học là để đi tìm William, nhưng trên đường đi, cô đã vô tình va phải sự chú ý của Robert mất rồi. William sống cùng với người bố bị bại liệt chân, nhưng xem ra ông bố này còn sống khá đổ đốn nữa. Ông ta không chỉ say xỉn ngã xuống xe lăn, mà còn buông lời tục tĩu treo ghẹo Allison nữa. Alison cảm thấy không thích nên đã bỏ về, rồi hủy cuộc hẹn đi chơi với William. Trên đường về cô lại ghé qua căn nhà bị bỏ hoang kia và cô lại một lần nữa gặp Robert. Tên giết người không gây tay Robert này, hắn ta vẫn đang kiên trì đào tạo cho Martin trở thành một kẻ sát nhân. Hắn cho rằng chỉ có những kẻ không sợ hãi trước nỗi đau mới được thần chết tha thứ, và nó cũng chính là biểu tượng của cái xương đầu bò treo trên tường, mà Martin chính là người có những phẩm chất đó. Nhưng giờ đây Martin vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu đã thả một cô gái mà Robert đã giam giữ rất lâu tại nhà hắn, nhưng khi cô gái bỏ trốn không thành công và bị Robert bắt lại, thì cũng chính là thời điểm cuộc đời của kết thúc, một cái chết đau đớn bị treo lên và nướng như con lợn. Robot nổi giận với Martin vì bao nhiêu công hắn đào tạo, mà kết quả nhận lại chỉ là một thân thể vô cảm với nỗi đau nhưng là một tâm hồn yếu mềm. Để khiến cho Martin trở lên mạnh mẽ và máu lạnh hơn, hắn đã cho cậu bé tham gia những cuộc giết chóc người vô tội với mình, rồi sau đó còn ấn đầu Martin vào thùng nước. Gương mặt Martin lúc này cũng đã lạnh lùng hơn rất nhiều, cậu còn luôn mơ thấy một giấc mơ đáng sợ, mỗi khi cậu bỏ chạy khỏi nỗi sợ là một lần đối diện với thần chết. Liệu có phải Martin đã bị tẩy não rồi không? Dần dần Alison đã thích nghi với cuộc sống ở vùng đất mới. Mối quan hệ của cô và William đã ngày càng trở nên thân thiết, hai người đi ăn cùng nhau và chia sẻ về cuộc sống của bản thân, và còn suýt chút nữa hành xử với nhau trên xe. Chỉ tiếc là chú của Alison có mặt kịp lúc và ngăn mọi chuyện đi xa hơn. Jonathan và Alison đã xảy ra cãi vã trên đường về nhà, nhưng khi nhận thấy những gì chú đang làm chỉ là vì lo lắng cho mình, nên Alison đã chấp nhận nghe lời theo. Sau khi về nhà nói chuyện với vợ của Jonathan, Alison biết được mẹ của William đã chết vì tự tử, chứ không phải là vì viêm phổi như William đã nói cô cảm thấy thất vọng định tìm William để giải quyết, nhưng khi chạy qua căn nhà hoang Allison lại trông thấy Martin đứng gần cửa sổ. Lần này, cô đã không kìm được tò mò. Sau khi chờ Robert đi rồi, cô đã quyết định tự mình tìm hiểu. Allison chạy theo Martin đến căn phòng, nơi xảy ra những lần ra tay của tên Robert. Cô nhìn thấy một quyển nhật ký trên bàn, cuốn sổ ghi lại tất cả những người vô tội đã bị hắn giết hại, và hắn cho rằng Martin là cậu bé sẽ được truyền lại công việc của hắn. Sự tò mò của Allison kéo dài quá mức, cho đến tận khi Robert quay trở lại nhà, khi đang cố gắng cứu Martin thoát khỏi nơi này thì Robert đã xuất hiện cho cô gái một phát đập. Sáng hôm sau khi cháu gái vẫn không về nhà, Jonathan lo lắng nên đã quyết định đi tìm. William lúc này cũng không biết Allison đã mất tích, nên đến nhà Jonathan để tìm cô nàng xinh đẹp ấy. Jonathan biết có điều chẳng lành nên đã tìm ngay đến nhà Robert. Allison nghe thấy tiếng Jonathan ở gần đó, nên cô gái đã cố gắng gào thét thật to, nhưng cô lại bị ăn ngay một phát tát đau đớn, sau đó hắn còn lấy dây bịt miệng cô lại. Jonathan nghe thấy tiếng hét của Allison thì đúng lúc này, ông cũng bị một phát súng tức đi sinh mạng. Vì thái độ của Allison không được tốt, nên cô càng được Robert chăm sóc đặc biệt hơn. Hắn lôi cô xuống hầm nhốt cô vào một căn phòng. Sau đó hắn chậm chậm đi xử lý cái xác của Jonathan. Khi đang gào thét thảm thiết, Alison bật điện lên, khung cảnh trong căn phòng làm cô sợ chết khiếp. Martin xuất hiện trước cửa căn phòng, mặc cho Alison đã cố van xin cầu cứu cậu bé giúp mình, nhưng Martin cũng chỉ lạnh lùng quay đầu bỏ đi. William lúc này cũng đang đi tìm Alison, khi đi qua căn nhà hoang anh đã trông thấy xe của Jonathan. Sau một hồi tìm kiếm, William tìm được đến phòng Alison đang bị nhốt, khi đang cố gắng phá khóa giải thoát, thì Robert từ phía sau cầm cái sẻng tấn công cậu ta. Lại một người nữa ra đi vì sự tò mò của Allison. Robert đúng là một gã thần kinh, hắn bị ám ảnh bởi hình ảnh thần chết và cứ liên tục làm nhảm với cái xương đầu bò treo trên tường. Nhưng có thể thấy Robert tuy rất độc ác, nhưng hắn vẫn rất quan tâm đến Martin, hắn luôn lo sợ thế lực thần chết sẽ làm hại đến cậu. Sau khi giải quyết xong Jonathan và William, hắn vứt cái xác của Jonathan lên xe, sau đó lại tìm đến nhà Jonathan để giết vợ và đứa con gái nhỏ. Lúc này Allison tìm được một cây sắt trong phòng, cô cậy cửa và thoát được ra ngoài. Alison tìm được Martin và đưa cậu bé bỏ trốn, trước khi đi còn không quên đạp đổ bức tượng xương đầu bò. Khuôn mặt Martin gây ra lộ rõ vẻ hoảng sợ. Cùng lúc Robert đã đến nhà Jonathan giết chết vợ ông, hắn đặt xác Jonathan cạnh vợ và đốt trụi căn nhà. Sau đó hắn cầm dao đi tìm cô con gái nhỏ, muốn bắt cô bé đi để chuộc lại tội lỗi cho hắn thay vì Martin. Alison vừa về đến nhà đã thấy có khói đằng sau, cô vội vàng chạy vào trong. Lúc này vừa kịp đâm một nhát dao từ phía sau Robert, hắn không chết và bỏ chạy khỏi căn nhà. Khi Alison đang gọi cho cảnh sát cầu cứu, Lúc này bất ngờ bị Martin đâm một nhát vào bụng, khi mà cô vừa ngã xuống, cậu ta còn lạnh lùng đâm thêm nhiều nhát nữa. Nhìn Ali kêu khóc thảm thiết, cậu ta chỉ đặt tay lên miệng ra dấu im lặng, dường như Martin còn biến thái hơn rất nhiều so với Robert, cô con gái nhỏ cũng không giữ được mạng trước sự máu lạnh của Martin. Lúc này cả nhà Jonathan đã bị giết sạch, còn Robert thì bỏ chạy về nhà hắn. Robert ôm một cái xác làm nhảm không ngừng, đột nhiên Martin xuất hiện từ phía sau bổ nhiều nhát dìu vào người hắn, trước khi ra đi hắn còn nói lời cảm ơn, chắc hắn cảm thấy được giải thoát vì tội lỗi do mình gây ra. Ngày hôm sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường nhà Jonathan, nhưng họ cũng không điều tra được gì vì bốn cái xác đã bị thiêu rụi. Người còn sống khổ nhất có lẽ là bố của William, ông chờ đợi mòn mỏi cũng không thấy con trai mình trở về. Martin ở trong căn phòng khi xưa của Robert, cậu treo xương đầu bò lên tường, sau đó tiếp tục nhìn ra ngoài với gương mặt vô tội. Nhiều năm sau lại có một cô bé tìm đến căn nhà hoang, lúc này Martin đã là một người trưởng thành. Bộ phim đến đây là kết thúc, nhưng chắc hẳn mọi người cũng đoán được chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra rồi phải không? Suy nghĩ của các bạn thế nào về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến cho mình biết thêm nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video lần sau.